tại sao có cảm xúc kéo quay về nó là tại ai có đã khiến anh như vậy nó một mà anh đã biết trước rằng là chỉ cần còn khoảng cách sẽ không thể nhớ nhau nhưng vì em đã lỡ một giấc của em yeah. lên bức tranh tối màu vậy thì giờ anh muốn ở bên em thật lâu bởi vì nàng là người làm trái tim anh thấy bớt đau baby em cứ giữ đi anh không cần đâu no dòng bước cô đơn anh cũng muốn được yêu baby tin anh đi anh cũng đang yêu đề nghĩ nàng bỏ ngay đi cho anh thôi kêu để lắng nghe con tim anh như muốn được chiều và nếu em lắc tay anh nhanh là nữa bởi vì khi ta gặp nhau thì ta sẽ giận nhau cùng trao nhau tình yêu của anh hôn thật lâu làm phải đi về sau anh không muốn nằm màu và đêm mà con số mà bạn thôi đêm không vui thì cứ đi vì anh đang muốn giữ anh đang ngủ gì đừng gọi tìm anh lúc em thấy suy anh vẫn ok khi anh một mình kiểm soát được tâm trí kia nhớ em và sẽ thêm cảm khi cứ thấy bay quanh bước xuống giữa phố khi không còn mong người bởi vì anh nghe lang thang khi cô đơn la loi một màn trời đêm đến ngôi sao em thấy rồi nó no. tại vì sao no. cảm xúc kia quay về nó no. là tại lại duyên số cho anh được đâu nếu biết trước sẽ đau khi thật lòng liệu có vì một hình bóng nên mong chờ tình yêu phải mong bởi vì em mắt em chỉ tôi là màu xanh và tình yêu làm cho anh lại tưởng này dướng mến thêm ok khi thấy em là cảm xúc trao vào nhau vì muốn tận hưởng người chúa em đây by my side